chào các cô con già bỏ bố đi rồi già đó đứa nào đẻ tàn bướm bướm thì vào Thế mày gọi hả? Con cháu mà được Anh chào bà nội vâng, Chào con ơi Tuấn đi đeo kính chưa? Vâng, Tuấn đi ra con Mua cái kính cận Đeo vào sang năm quay bột cho con này ăn Cho dạ con Làm đâu mặt cái này này gì diệt cái gì Đi vào bác sĩ nè Tao thấy tao theo mày vào phòng bác sĩ à, Nó bắt gọi mày chồng mày cởi chuồng ra Xong nó bắt đấy nó cho bà ống dạ, vâng. Cái nó nào là nó bơm vào bụng nuôi gì Lan dạ, vâng. hả ờ cái giờ đấy tiền làm gì của làm gì cái giờ siêu âm chứng các thứ rồi thôi con vẫn còn trẻ còn khỏe thì còn nẻ được nữa thì đợt này con vẫn ít tuổi nhỉ mới có 50 hả <laughs> năm mươi bây giờ mới thấy hả giờ vợ chồng quyết định đi làm Con cú thì cũng được thôi Có trẻ nó nói rằng nó cú quá Vợ chồng tao già được có 60, 50 tao còn đi chiến đấu Nếu nó không nào đi vào bệnh viện nào ở Sài Gòn để đi đến đó vào Ê, cha nó để tổng cộng được này 6 phôi rồi hả Thôi, lại ngồi cũng được gạch một đây phôi loại một con nhớ chưa còn đâu hai phôi loại hai nhớ chưa cứ đặt vào bài Ê, lấy một phôi loại hai nữa về phôi loại một đặt vào thắng nhớ cái hôm mà đi chiến đấu ấy là mà để cho bác sĩ nó cho bà ông ấy là cho chồng ăn nhiều có cái đồng cũng tả mà không cho mà làm bầu ra đấy thằng này đó người bắt cởi chuồng mới tự làm mà làm cái đó là được cho vợ mày vào mới làm không còn đi đâu sao còn làm thế nào lấy lấy lấy mình lấy từ nào không ấy rồi À, đây là một cái này cô sẽ để một cái thứ hai yên tâm trong vòng cái tháng này nó sẽ lành là nó đặt cô rồi thế nên anh chị là cố gắng ăn uống đi thôi không phải ăn uống uống nó cũng bị chết nhớ chưa vâng bởi vì trong trong ờ, bây giờ mới chín tuổi mình có năm mươi đâu. Mình cố gắng này cho khỏe. Này ta bảo mày có mấy đứa trong ngoài nó có bảo ông bà đi chưa? Đâu nhọc nè. Ơi. mấy đẹp rồi đấy chết đâu. Ờ, thế còn đấy câu chưa? Vậy đang bụng mai thì sửa tự làm đi Làm gì thì làm là không có đi lại nhiều con nhá Bây giờ tuổi của mày vẫn ít như thế thì đâm ra mày ở đây Ngơi chưa? Thôi năm mươi rồi, bước ra làm mốt Cảm ơi Trinh thì Vâng, tôi sẽ cho một con trai Lấy cái phôi lấy một cái phôi à, à, màu, một cái phôi hai đặt nó vào nhá đặt vào làm sao mà lo à đặt cái khôi một vào đặt cùng cái khôi một cùng cái khôi hai xì sâu luôn ơi được rồi ngập rồi thế ngoài đây thấy đâu nội nó đi lấy à, đi dùng điện thoại chồng mày hết nhiều tiền nữa thế ra khoảng bao nhiêu rồi hết bao nhiêu rồi ừ. cái phôi da một cái này một cái là con trai rồi đặt cái phôi lại hai cái nào, đứa gái gái ừ thì cho hai thằng vâng tôi ruột đầu năm màu Ôi đã bao nhiêu đâu là một cái thứ hai Vợ chồng mày ăn thua gì Gỡ tao ơi nói thật ra và chồng mày bây giờ vẫn tuổi vẫn ít Mới có độ ấy chồng mày bây giờ gần 60 Mày mới đậu ấy 50 Đáng ăn lên thua gì mà không có trao phục hộ cho thì làm sao vợ chồng mày trước đây vợ chồng mày làm có gì đi bán uh, uh, nước ở vỉa hè à mình vớ vẩn đi làm cái gì đến ngày nay các cụ phục hộ cho nhà cao của dân nhà giàu xe hơi xong lại phục hộ cho giàu có kinh doanh thế rồi các cụ lại phun rủi cho mua bán quần áo trong năm từ cái thời đấy đến bây giờ vợ chồng mày cũng là u u cái dạ nhãn này vô con rẻ cho thằng con trai thằng này thì kiểu gì nó đi đến chẳng cứ phải đẻ nhớ chưa nghe đâu nhá ừ, cứ cho mấy hai thằng con trai chúng con đi nhớ chưa ừ. biết rồi còn lại là một còn đi là một cái thứ hai về đi là một cái thứ hai về đi tao cũng nói cho mày cái biết cái thằng học phong nhà mày lắm Chẳng có rễ này có rễ đâu Mà chồng có biết trên gì Ôi trời cái loại bố vợ Chắc đảo là ai là rõ kia rồi biết Nó tưởng là mình không đẻ nữa hết chứ mình gì nữa Hay đâu cái gì đây nào ký đây là đừng có sai rồi không gặp nữa thì là 19 này hôm qua tôi xem lịch ở trong 15 thì là 19 bác sĩ đây ạ là 19 vào là gì mày lại còn hỏi các Bố anh lúc gì anh đi làm bây giờ đồ Quanh 60 giờ bắt đầu mua mấy tiền Cái gì phải làm anh Cái đợt tháng hai con rể nó đấy cọ cậy Nó va chạm, va quẹt Xong nó lại cứ bế con nó ra nó lại đấy Gỡ cái quần nó lại vào Gỡ cái quần người ta sẽ vào có người mắc cũng được đâu mà đi sử dụng máy móc đấy là người ta phải phải phải phải, phải ăn uống cho nó nhiều vào bây giờ phôi của mày là năm phôi loại hôm qua tao vào tao xem rồi năm phôi loại hai một phôi loại một ăn nhiều đi tao phải ăn thịt bò thịt chó thịt tre thịt ngựa vào mà là một không được nhảy nó mấy hôm ý là để kia thế mà một cái thứ hai tôi làm thì ta cho thứ hai cứ để cứ vợ không được không ăn cho tinh được người được rồi vợ chồng gì nhớ chưa đi tôi bảo đi thuốc cái cái gì tôi là ai tôi có những gì là đọc sủ rồi phải có gì để ai gì để tôi ăn năm hôm đó lại đây mình cho bằng này nè để ba đây là một cái thứ hai bây giờ về nào mình có cái liên chân còn giờ bố mẹ già thì bố mẹ mất hết rồi cả con cái anh em thì tôi con anh đi con biết thừa rồi các anh ấy có sống bao giờ có hay nghĩa tình với cái anh bạn đi đâu là con không có con trai thì coi như coi thường có con trai tiền là cái gì nhớ như con tiền chết không mang đi được chủ yếu lên người đối dõi tông đường cứ cầu được nó ước thấy nhớ tư con còn về đây thôi đợt này Đeo mẹ mày không đẻ con trai đợt này ông cũng lại mang ra ông phải cho con rể ông lại sửa cho này. Cho nên đỡ ơi. để không gặp dương thì không gặp dương mà không gặp tuyết không gặp phong không gặp cái gì hết không gặp trà không gặp cơm bốn cái con vịt làm bếp mà chỉ hát người ta phải kim giam giờ giấc người ta chữa chập tối đã chén nó rồi thì giá ra đi cơm đây ăn à, này phải đợi đi đi nửa đêm cách khuya ngày xưa các cụ đấy cứ ơi bừa dơm bò dơm đập kia cứ ấy khuya cả vào ấy các ông cứ chén nó chặt chặt được thôi chén ngay từ chặt lớn đến chặt đau cứ bướm đâu quá không yên tâm cho cái gì bà đưa ấm gì bà lội đây lỡ chưa bà sẽ phụ hỏi lời em còn làm gì nào cứ yên tâm thế chín này nó làm thì tôi lại vào vào thì tôi không rủi cho. ơ hôm vợ mình gọi bà ơi hôm nay nhà con đi làm đẹp đẹp tao vào bên ngầm nó đẹp đẹp toàn canh như ảnh cái cởi chuồng bây giờ nó cứ đéo cho bà làm mới đéo nó ra được thế là mới chỉ cho họ mới chui vào cái nặng người ta câu cái của mày già rồi nó cứ làm đất ờ, ông phải đất mà cái ảnh được làm đéo đấy được các chú bố là bác sĩ nó chia kẹo lắm thứ còn cả đấy về không biết kẹo lung tung ờ, các vào cái nhìn kinh quá thế mày cứ nhìn chặt hết luôn bảo bố đi tôi thấy vợ mày thật thọ tao hùng bố đó không có không không cho được vào đâu thằng được bây giờ nó không ăn đâu mà thằng ấy bây giờ mà cho nó vào nó sẽ phá phát chết mà vào đấy không được quản lý nó nghiện ngập ngay cứ để ở nhà cho bố nó chưa nghiện nhưng mà nó cũng chơi bời bạn bè toàn không cạnh ra bỏ thôi bây giờ cho vào đấy nó này ở trong đấy cũng này cho tóc thêm cái vỏ nhìn khổ lớn lớn tôi không người quản lý nó chết để nhà bà bố nó mà bố nó có tâm với các cụ đâu mà trả con nó trả hết đầu tiên thì trả được bây giờ lớn tôi quan vì cháu nó khỏe mạnh bác sĩ nó nói khỏe mạnh nhất thì là cháu thích đi nước ngoài thì là lần này là cháu ok rồi cũng phục vụ hộ kia còn thằng ngược thì chắc chắn là không có làm được đâu thằng được này bây giờ chỉ có tống một phát ông đi nước ngoài chứ còn mà tống đâu đi đâu đi đó này vừa ba bữa thì ông lại kiện thôi được rất đẹp buôn bán được nhớ chưa lúc trước anh vào sài gòn có là cái thằng xịt chữ tre là cái chó cái gì bây giờ tiền tí tiền lớn tiền đen cái gì đây cái gì đấy xưa mày cái dùng đây à đây vợ chồng người đi đây rồi làm dạ, hơi thất vợ con vợ chồng cũng đi bạn cũng đi làm cái phòng tả cho bố mày ừ, ừ, ừ, ừ đi được hai thì không có để được không thì để sang năm ba vâng, bán vâng, vâng. thuốc ban thủ nó lại rơi ôi trời ơi cái kiến trúc của đàn ông mày lúc nào cũng mê kiến trúc nó thích chị bé bé tranh ảnh như này cứ ngày không kiếm được nhiều tiền đâu cái cái nghề này này bác sĩ với cả uh, uh, bán thuốc đây này qua ta bảo hát lại tiền đâu qua đây là một con là con làm cái ngành du lịch hai là con làm về cái này là về thuốc đen nhá chứ còn vẽ tranh ảnh bán ai ta mua bây giờ người ta sau này đi đây đi đó cũng được nhưng mà cái ngày mà ờ, ấy vẽ tranh vẽ cũng là thích du lịch là được được được được con nhớ chưa ờ thế đi về thế đi chưa cái nào cũng ờ, đã không thì cũng sẽ cố gắng cho đang bình tĩnh sắp xếp quần áo vào đây bếp vào được ngày chín đưa mẹ quan đây thay xong cái là tao lo cho không mày học anh đấy gái là một mai kia đi tìm cho thằng nào nó ngon hơn thằng ấy không nghe chưa thằng phong tin tướng lắm ờ đấy con dương đấy dương là ờ biết cái con như con như cũng biết con dương cũng biết con tuyết cũng biết con dung cũng biết con lan cũng biết mấy thằng yến cũng biết biết cả nhà mày nhà màu cái thứ hai báo cái bốn con vịt trời của cô đến mùa hè cứ pha bê nó hàng cho cũng nó kiếp. đây là màu cái thứ hai báo này không được đây cho thằng đường và trong nam thế nhá dặn mẹ mày là không cho bố mày cho được bóng nam ta bảo bây giờ nó đang mày chơi mà vào là ấy nó mà nghiện thằng bố mẹ mày đúng cho đây là một cái thứ hai còn thậm chuyên anh kiên là muốn đi nước ngoài cố gắng một vài năm thì về nhớ chưa còn nhất định không đồng được đi thằng đường mà đi vào mà nó không nghiện ngập là bố phải chết với nó này đi ở cái này cũng khỏe lắm không vào cũng thương đấy cũng bị chờ cũng cụ cũng bay tới tất này bố còn bị chờ Ê, ba trà giữa cái da bắp thì đi Lẹ cho năm nữa ra tư Lẹ cho năm em là đẻ rồi cho em nó về quê để báo cáo các cụ Sau này cũng cho mày giỏi hơn cả cái quân dung Quân dung vừa rồi nữa con biếu cũng mới đồng ăn rồi bỏ nói chập tối lắm cái đó phiền quá bà ở đây bộ con ở dưới chân giờ mẹ mày chân vẫn trước lắm tao đang ngủ mẹ mày vào làm để cho đỡ tránh đi trước nhưng mà mẹ mày lại cứ thương mà mấy anh mày lại bảo là mẹ thằng tưởng nó mày chơi thế thôi tiên cho mình đặt của họ thế thôi đi đâu cẩn thận con nhá còn con nào có tiêm vào ở đâu từ vào ông bà mẹ Nhớ chưa? Tôi tôi chuột cô hắn Con về Nam luôn rồi em gì Hôm nay không có bé, mai mới có Hôm nay 17 đi cái má với anh Ôi dồi ôi thế thì toàn vịt là phải Nào giúp tôi nha Đã buồn đấy Nào để hấp một cứ để ngủ một lần Cái tổng ấu cả là tổng ấu anh cái gì ạ anh chiến gì có tiền đưa về để chúng mày đi gì bắt nhớ chưa hôm mưa đâu chợ cả đây ê ra buồn trong sợ đất cái này không Còn thế là để cho người ta đi Nhưng mà thiếu tiền chiến. Chiến chưa có tiền về. Nhớ chưa? Anh ấy có tiền thì anh không có về được thì anh chị đi công tác. Thì đây là một cái chuyên nó phải cầm tiền. chi tiêu lễ là cái cháu nó không về được. Thì con sắm lễ đây. Đấy là tình bà, tình bà mới thông thông gia gia thì tôi đánh nhau là lên rồi bên nhà các bác kệ nhà các bác bên kệ các bác tôi thì biết nhà đâu lợi không chen được đâu ừ, chen bờ à đi dạ, cứ đánh nhau không đỡ bạn không chen gì đấy tao chưa chen được tao chen mà tao làm cho bài ngã trong đường ừ. bố quá, bố mày vào đây đi ờ, bố mày bảo là để mưa con đèo bà đi ừ, đèo bà bằng ờ, bố mày một quà thế là bố mày bảo bà làm nào tao cứ tôi vào chân tao cắn chân vào cùng gương lên mày tao 里家。 mua sấm chép là không cho miệng người ta được thế cả nó cứ sấm chép là bảo miệng này cứ bỏ cái chén kẹo cứ bảo nhà mày đại lý thiếu gì bánh kẹo nó cứ đưa cho miệng chén năm nay miệng mày vận hạn sẽ đánh nhớ chưa thế nên là về đến cứ đến mùa mưa này là cứ gói gì cho mẹ mày sơi mà chạy đi cứ ăn đi chạy bây giờ chạy canh miếng ăn còn mẹ mày nó là đất đá lắm nó khổ cứ chưa anh chơi cơ ít là tao là tao không mua cái này đâu nhá không mua cái này là anh biết đâu không cho cái con này anh đã biết gì gì thì con anh biết là sao muốn chơi cái gì mà mày làm mày muốn cái gì mà đó hai con trâu nó hút nhau còn cái công ty nhà mày nó không ra phải là cái đó nhớ cho anh và nên làm sao cũng không được các cháu buôn bán nào ăn nó lên rồi chị đào ông đấy mang ra sông tháo nhớ chưa thế là gặp vận hết vận hạn lấy ông nước ông giàu ông kẻ này lấy nước sông hoàng hà là ông trời này nhớ chưa nhưng lấy ở đâu cả đấy chỉ lấy tí vào keo đất đây để sẽ chuồn thôi thế này là không có lợi gì thế là hết vận hết hạn hết tài hết anh còn các anh thì giao cho các anh ở công ty nhà toàn cháu gái thì chị không có cháu đâu ở đây đâu lại các anh đừng có cháu gái đâu tôi cũng kể ra rồi đấy không mà kể ra cũng cho bà nói rồi gì chắc gì ra chưa ơi yên tâm đi bà phục hậu cho thế đâu còn đâu bác để thì bà cho nữa, để hôm nào con bố cho mà mọi con hôm nay cháu không dậy cháu dậy cùng ngày nữa rồi hôm nay có cháu ra đi rồi cháu không dậy ừ, hôm nay tao quá con ra con gửi cái chìa khóa nhà bà ngoại mà lên ngay đi cùng con tối qua con không lên chả ăn cái gì đến 11 giờ đây chả thấy gì đây này bố bà ta thấy mày đi có có con cóp thì sao tao bỏ con này thật nhiều đây cho mày hứa con đi tìm con cụ để con này đá tao đi luôn con bố hôm đấy lại với con nhá ta đi về đây đây là quá, còn nó biếu của mày luôn chín giờ hai mốt giờ hai mốt giờ hai mốt giờ thế còn này thì mày cứ làm cho bạn xong chỗ nào mà bảo cháu cứ lo cho tí điểm nhớ chưa mày đông đá thế quý đấy đâu quần mà quý mà cho đất cho lại cũng có hundred grand. để con biết con nhà biết vậy cha với mẹ mày vậy đó trong đợt này nó lên trước đây nó mua cho con cùng với bộ quần áo cái gì nó lên đồ quần áo bây giờ nó cháu cũng cháu cũng ăn được quần áo đi để mua cho quần áo cháu một cái áo được quần nhà nước tôi cho mỏng sao được cái đầu bảo chồng mày là cứ làm nào cho con cháu tao nhiều việc là được ý nhớ chưa không để được trong mấy cả đã ngay rồi rồi rồi rồi rồi đưa lên tối đêm qua điều kiện vào thế làm thế chưa con con điện được chưa mãi cả thế nghe không được rồi ờ. chắc là nó trở lại mày cứ bảo nó là mua con quá nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp